24 tháng 2 để cho các bạn tham khảo mình làm video cho các bạn tham khảo thì cũng hoàn toàn là uh, do cái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 các bạn rất là nhiều à, Giải đặc biệt thì hôm nay ra 64 Nhất to thì ra 69 Về lô tô thì ngày hôm nay cũng không đồng đều Đầu 2 với đít 1 bị câm Cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 18 Có 79, có 90 Và 82 Đặc biệt thì ra 64 rồi Thì uh, ngày hôm qua mình không có lên làm video cho các bạn nhưng mà uh, ở Zalo ấy thì mình cũng đã dành rất là nhiều thời gian đã cố gắng là uh, gửi cho các bạn uh, ở cái nhóm kín của mình ấy ở uh, những cái con số mà được mình sàng lọc rất là kỹ càng thì ngày hôm nay uh, các thành viên ở nhóm kín của mình thì cũng đã về bờ bến rất là an toàn uh, với hai nháy 82 đây mình sẽ mở lại cái nhật ký Zalo để cho các bạn xem nhé ngày hôm nay thì rất là vui rất là tưng mừng rực rỡ khi mà buổi chiều nay mình đây bắt cho các bạn uh, xong thủ lô 82 đấy và cái dàn đề dàn đề thì trong đấy có 64 các bạn nhé dàn đề 10 số thì trong đấy có 64 thì ngày hôm nay cả đề cả lô đã lỗ tưng bừng rực rỡ rồi đấy chúng ta ăn lô 82 này và đề 64 các thành viên nhóm của mình thì đã về bờ rất là an toàn và các bạn đang lên là cảm ơn mình rất là nhiều mình cũng đang cảm thấy rất là hạnh phúc vì thế mà những bạn mà đang bị loạn cầu bí số hay là đang xa bờ ấy muốn tham khảo những cái số kín số vip được mình sàng lọc kỹ càng hơn ở trên zalo thì các bạn hãy liên hệ với số zalo của mình nhé 0963236194 đó thì hàng ngày các buổi chiều này à, từ 3 đến 5 giờ chiều mình sẽ gửi cho các bạn những cái con song thủ lô độc thủ lô được mình sàng lọc rất là kỹ càng để cho các bạn à, lấy số tham khảo về bờ các bạn nhé đó còn à, bây giờ thì mình sẽ đi vào cái công việc chính đấy là soi cầu cho ngày mai ngày 24 tháng 2 để cho các bạn tham khảo miễn phí à, đề chạm à, ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 5 và chạm 8 độc thủ đề 585 và bạch vip là 1221 đó cái à, cái à, dàn đề rút gọn thì ngày mai sẽ còn 55 151 252 454 656 88 181 484 686 và 898 thì trên đây mình cũng đã cố gắng là soi cho các bạn cái cầu kèo rất là đẹp với những cái khả năng ăn cao rồi